còn cái rank ý thì từ tôi sẽ nói với các bạn về cái rank sau đây tôi sẽ nói với các bạn về cái rank này này để tôi vào game tôi nói với các bạn về cái rank tôi biết là nhiều người quan tâm là ngày nào nó ra nhưng tôi không nói được tôi không nói được bởi vì có nhiều lý do lắm nhiều lý do lắm các con rời ạ ok à, cái rank ý thì các bạn cứ hình dung là hôm qua tôi cũng chỉ nói một cách úp úp mở mở là không lâu mà cũng không nhanh thì anh em cứ biết tính tôi rồi đấy có những thứ tôi không nói được mặc dù tôi biết mà tôi cứ gọi là úp úp mở mở để cho anh em tự đoán với nhau thôi cố gắng đợi đi không lâu ở đâu là được chơi rồi À thằng Mạnh nó nói ngày 18 ra. Ừ tức là được nói rồi, thì là ngày 18 đéo gì. <laughs> Ôi trời ơi, tôi tưởng chưa được nói. Thằng Mạnh mà nói là ngày 18 rồi thì là ngày 18, thế thôi. Có nhiều những cái mà tôi cũng không biết là có được nói hay không nữa, nói ra thì mẹ bị đuổi việc. Mà không nói thì lại bứt rứt. Nhưng mà đấy, thằng Mạnh nó nói là ngày 18 thì là ngày 18 rồi đấy các bạn ạ. Ngày hôm nay tôi sẽ cố gắng lên đỉnh càng nhiều càng tốt một dạng như kiểu là tập dượt để cho chuẩn bị cái ngày rank nó ra và cũng nhân đây cũng nói luôn ngày hôm qua nói rồi hôm nay nhắc lại là đến cái ngày 18 đấy thì tôi lại cái đi có việc rồi đợt này thì tôi đang về để uh, xin lỗi vợ cái này thì nói luôn không giấu gì các bạn đợt vừa rồi tôi làm sai nhiều thứ thì tôi đang phải về xin lỗi vợ để hàn gắn với vợ nên là ngày 17 tôi bắt đầu có một chuyến du lịch một tuần đi Bali cùng với vợ nên là hy vọng là anh em đừng có track đừng có track cái gì Mạnh An Mạnh An đi xong Mạnh An sẽ về và đánh ờ, đánh rank bù cho anh em sau chấp bọn nó đi trước vài cột điện sau đấy tôi đánh sau tôi vẫn lên cao cao thủ đại cao thủ thách đấu bình thường ấy mà cảm ơn bạn Minh Luân để tặng sao Mạnh An nhuận về sang Philippines à cũng có thể cũng có thể cũng có thể bạn nói thế cũng được tôi nhuộm mà tôi đi chơi tôi nhuộm mà tôi đi làm đơn giản là tôi nhuộm là vì tôi muốn cái chính xác cái lý do mà tôi nhuộm tóc ấy là tôi muốn quên đi cái con người cũ mẹ tệ bạc của mình tôi muốn đổi mới bản thân một chút thế thôi cũng không có ý gì to tát quá game sau là zero hết treo bàn phím toay là chuẩn luôn À, ha <laughs> ha an sợ vợ ừ tôi sợ vợ lòi ra tôi nghĩ là các bạn cũng nên sợ tôi nghĩ là các bạn cũng nên sợ thật chả tội gì mà không sợ vợ Ai, chính ra viewer của tôi rất là thiện lành đấy nhá tôi thề các bạn viewer của tôi rất thiện lành luôn có nhiều ông nói những cái câu mà thấm thía mà cảm giác đến bây giờ tôi tôi cảm thấy thấm cực kỳ hôm qua có cái ông nào nói cái câu gì mà à, một người có một nghìn nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để về ôi tôi nghe xong câu đấy tôi tôi thấy đúng thế thì tôi thấy đúng thật đấy quả đấy mà có ông ấy ngồi đây là tôi, tôi hôn lên một cái rồi đấy cày vãi lìn cảm ơn tôi đang tặng sao nhá à thằng chó cường này bắt đầu tinh tướng đấy một tháng mẹ trộm được 50 triệu mà mày tinh tướng à mày tưởng thế là hay à cường tao mách vợ mày bây giờ chứ danh con này liệu hồn ăn trộm tiền của vợ mà cứ như là là là, là, là, là giải phóng được dân tộc đi khoe loạn đấy cả lên là bố tiên sư ông nhõi về nhớ tặng quà yên tâm đây nha để tôi bật con mẹ nó mí cho các bạn nghe cái này nha đợi tôi một tí nha nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ đợt này về tôi đi một tuần về thì chắc là nó cũng rơi vào khoảng tầm ngày 20 uh, ờ, hai mấy ta 24 25 gì đấy là tôi về đến Hà Nội thì tôi sẽ bắt đầu tổ chức event trước tức là tổ chức họp tôi sẽ tổ chức một cái buổi họp ở ngoài Hà Nội trước cho những cái anh em mà yêu uh, team fight tactic ở Hà Nội ok chưa về mặt họp thì ban đầu tôi nghĩ rằng là anh em lại đi uống cà phê ơi đủ mé không có đồ căng rồi về mặt orb ấy thì ban đầu tôi nghĩ là anh em mình đi uống cà phê chém gió nhưng thấy không hay nên tôi đã liên hệ với kinh of vua rồi mà kinh of vua thì các bạn biết là là ai rồi đúng không kinh of vua bây giờ nó có một cái chuỗi rất nhiều những cái quán net rất nhiều những cái quán net đợi một chút để mua đồ đã xong rồi tính tiếp kinh of vua nó có một chuỗi những cái quán net King of War thì tôi đang xin tài trợ của nó nó là xin tài trợ cho nó to tát nhưng ý đại loại là nhờ thằng em là bây giờ thì thằng anh đến tổ chức cái event tổ chức họp ở đấy thì thằng em gọi là miễn phí tiền máy không có tiền à không có tiền game ở à? đây đây đây đây đây đợi tí đợi tí đợi tí đợi tí ờ mẹ cái tiếng game này nó cứ ngao ngao ngơ ngơ đang chỉnh tiếng game nha anh em đợi chút Ô tôi chết mẹ ra chỉnh linh tinh cái gì mất cả cam rồi Đậu xanh rau muống Ok cam đây rồi này Đợi tí nhá, đợi tí nhá, đợi tí nhá Chỉnh tiếng game sau, bình tĩnh, bình tĩnh tiếng game như hôm qua nếu giờ thế sao cái OBS này nó không lưu lại setting nhở cay vách Kalin alo alo alo alo ô hay thật chứ uhm, headset headphone alo alo alo alo alo có rồi đấy có rồi đấy đúng không ờ quay đi quay lại vẫn chưa mất máu này anh em check của tôi xem là có có rồi đúng không chắc chắn luôn có rồi alo alo một hai ba bốn alo alo có chưa đó có rồi ok ok ok Rồi ok. Đó. Đấy nha, bây giờ thì khi mà có tiếng in game rồi bắt đầu quay lại nói nói chuyện tiếp về cái vụ mà um, ok chưa? Thì tôi sẽ orb ở ờ, quán net của Kingdom War. Đấy là đấy là trong ý tưởng nhá, đấy là đấy là trong ý tưởng thì là như vậy. Tôi sẽ thuê nói nói là thuê thì không phải, Kingdom War nó có nhu cầu là ý là anh mà cần thì tài trợ tiền tiền net thì anh em tập trung ở đấy gọi là giao lưu mời vài ván team fight tactic sau đấy thì ngồi chém gió với nhau cho nó vui ok yên tâm anh em đến giao lưu với tôi tôi tôi không bắt anh em phải phải bỏ tiền máy ra đâu anh em chưa gì đã lo lắng rồi chưa gì đã lo lắng vấp vẩn kinh nghiệm cua mấy thì chưa biết kinh nghiệm cua mấy thì chưa biết nhưng mà hôm nay có nhờ vả kinh nghiệm cua rồi thì nó bảo ok sếp cứ yên tâm thế này thế nọ thì tôi nghĩ là với kinh nghiệm cua thì dăm ba cái tiền nét thì đã ăn thua gì mà anh em mình đến cứ phải ngồi cả ngày mất tiền nét của nó đâu đúng không anh em mình đến thì ngồi cùng lắm là like, giao lưu tầm ba bốn tiếng thôi là căng đét rồi cùng lắm là năm sáu tiếng đáng bao nhiêu They will quán nét của kinh of War ở đâu á quán nét kinh of War thì nó ở một tỷ nơi nó có ở một tỷ chỗ ấy tôi không làm giải anh em không hiểu à cái event tôi hứa với các bạn sẽ có nhưng đấy cái buổi họp đấy nó không phải là làm giải anh em hiểu không mà đơn giản là cái buổi đấy là cái buổi mà chúng ta gặp gỡ để giao lưu gặp nhau để giao lưu giao lưu bằng cách gì thay vì ngồi uống cà phê trà đá thì nó lại không thiết thực tại sao không gặp nhau chơi cờ luôn gặp nhau chơi cờ luôn nó chả vui hơn bao nhiêu à đúng không đó thì tôi nghĩ là tôi, tôi sẽ tìm một cái quán kinh ngập vua nào mà nó có cái uhm, từ từ đấy nhá nó sẽ có cái khu gọi là khu uống nước khu ờ, gọi là khu ờ, ba ba nhỏ ấy mà có nước có nôi gì đấy thì anh em vừa có thể chơi game vừa có thể ra ngồi chém gió được đấy nói chung là như vậy cầu diễn thì nghĩ tôi nghi là hơi xa cầu diễn thì xa quá thì tôi tìm một cái quán nét nào của kinh ngập vua mà nó gần gần trung tâm một tí để anh em đi lại cho nó vui TFT là team fight Tactics bạn ơi team fight Tactics là một tên gọi khác của cái đấu trường chân lý này Cảm ơn sao của Văn Thành nha ôi ôi lời chúc của văn thành nó lại thâm thía tinh nhờ nó là một cái lời chúc rất chi là lời chúc đấy nhá được của lóa đấy chim mừng chim mừng kinh nghiệm vua hai có chỗ uống nước đấy nó hợp lý tôi đang muốn hướng đến cái đấy đấy chiều khúc thì xa quá bạn ạ chiều khúc thì xa quá làm sao để nv bùng cháy như của anh what the fuck nv là gì tôi đang chưa hiểu nv là cái gì thưa bạn à, à, à, à, à. căng cực căng cực căng cực căng cực căng cực căng cực tôi đang chưa hình dung mà nv là cái gì kinh ngập vua trường trinh mới mở ok ok minh khai đi à ok được rồi được cái là mối quan hệ của tôi với kinh ngập vua nó cũng tốt nên là anh em cứ yên tâm nếu mà trong trường hợp xấu nhất mà không mà không làm gì có chuyện chẳng lẽ kinh ngập vua lại là phải lăn tăn tâm một ít cái tiền tài trợ không sao đâu tôi sẽ xin được tài trợ và anh em mình sẽ gặp nhau ở một quán kinh ngập vua nào đấy giao lưu về team fight tactic rồi là giao lưu về mọi thứ trên cái trái đất này ôi ôi biểu tượng chuột chuỗi ở đâu ra đâu biểu tượng nào biểu tượng nhân vật à à cái nhân vật này đây gì này anh em hỏi những cái gì mà tôi biết đi mẹ toàn hỏi những cái thứ tôi éo biết thì tôi trả lời kiểu gì trông cái ta trông tôi này thôi mẹ ngu lắm không biết cái gì đâu trông tôi này mặt đần đần này tôi chả biết cái gì đâu anh em toàn <laughs> hỏi những cái mà tôi không biết tôi nhiều khi á có những cái skin nhá được tặng hẳn hoi được bên liên minh huyền thoại tặng mà tôi cũng chả biết là họ tặng mình rồi tự dưng lại có những cái biểu tượng mới có những cái biểu cảm mới thật sự mà nói là tôi không không không biết nữa <laughs> tiếp hiểu kiểu gì luôn khỏe nhờ mẹ con con con parrot con parrot hai khỏe thật cái lửa kia kinh thế đóng băng nó lại cái coi biến hình đóng băng ui thua rồi <laughs> thì mẹ con này là bắn nó hồi máu làm sao mà giết được nó trông anh vẫn ngu ừ thì tôi tôi tôi nhận mà tôi ngu thật mà trông thì đẹp trai sáng sủa này thôi nhưng ngu ngu thật nhóc gì chứ anh em anh em chửi đúng là lúc nào tôi cũng nhận ừ cứ chửi đúng nó y rằng là tôi nhận không phải không phải ước yêu em anh đã sai 550 máu 990 máu ok vớ vẩn sắp có viên ba để chơi thì chết tối luôn ok cảm ơn nguyễn tiến nhiều nha át hai át hai mũ quy một cái một ca đam trước hết là tôi phải quán triệt với các ông như thế này <laughs> trong cái trò team fight tactic này thì không có q wr ok nó chỉ là dùng chiêu hoặc không dùng chiêu các ông lại bị lầm <laughs> các ông lại bị nhầm với cả và cả cả cả cái trò liên minh huyền thoại à, đấu trường công lý các ông lại bảo quy trong này làm gì có quy đấy thay đổi tư duy để để để để để để thấy rằng là hai trò rõ ràng là hai chế độ chơi khác nhau nên là chúng ta cũng cần phải có những tư duy khác nhau thì mới chơi tốt được qua làm quả Raven 3 Tôi nói thật đời tôi chơi này Từ bản PBE đến bây giờ này Con duy nhất 4 tiền mà tôi đã lên 3 được Là con gì các bạn biết không Là con Brand Đúng một lần duy nhất Đúng một lần duy nhất Sau đấy thì chưa bao giờ lên được một con nào ba ở con 4 tiền cả Raven sát đít thôi Raven thì đánh đến một lần là thiếu một con nữa là lên được Raven 3 nhưng mà không thể nào lên nổi. tôi biết là cái skin của Atrox là quy rồi nhưng mà trong này thì nó không có tôi hiểu tôi hiểu là nó lấy chiêu quy của Atrox khổ quá anh em cứ phải bắt câu từ làm cái gì ý của tôi đang nói là trong này thì chỉ có dùng chiêu hoặc không dùng chiêu thôi thì thực ra ok các bạn nói là chiêu quy cũng được không sao không sao ok cảm ơn sao của bình lê nhá kinh nhở công nhận là cái cái cái team cung thủ này nhiều khi nó điếm lắm ý tôi đánh có hai con mà có 25 phần trăm nhiều khi mà nó cũng điếm lắm rồi tốc độ đánh cái con Varus thì khỏe vãi lìn an đẹp không cần son phấn <laughs> rồi ôi có bao giờ tôi đánh phấn, tôi đã kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện về tôi chưa nhở à, đợi một chút đợi một chút để tôi bốc con này đã xong rồi tôi tôi kể chuyện cho các bạn nhưng mà tôi đi sau cùng thì chắc là cũng chả có con gì ngon cả tôi là một trong ít những bình luận viên gần như là duy nhất tôi gần như là duy nhất cái này tôi thấy là mình cũng tệ thật nhưng mà tôi hôm nay tôi tôi xin thú nhận với các bạn là như thế này đợi một chút để tôi pick đồ đã xong rồi tôi tôi tôi, tôi sẽ chém gió với các bạn tiếp tôi sẽ lấy con atrox này tôi là một trong những bình luận viên không bao giờ trang điểm trước khi bình luận gần như không bao giờ trang điểm trừ khi những cái event lớn tổ chức họp kiểu như là chung kết mùa hay như thế nào đấy thì tôi mới mới miễn cưỡng về trang điểm chứ tôi là một trong những bình luận viên gần như trốn trang điểm nhiều nhất của VTV khá là tệ sao Varus của anh bắn nhanh thế á rõ ràng rành như này còn phải hỏi cuồng đao Guiso 25% cái nội tại của cung thủ nhân đôi tốc độ đánh cả hai cái này nó tích hợp lại với nhau làm sao mà chả bắn nhanh thế mà còn phải hỏi anh không tôn trọng người xem đùa các nói câu kiểu chán đời không chứ không phải là da tôi đẹp quá tôi không cần phải trang điểm mà các ông ta lên tuyên gì mà không tôn trọng không tôn trọng và vân vân da tôi đẹp rồi tôi không cần phải ui rồi ôi đúng đúng rồi bạn tâm bảo nói chuẩn cảm ơn phạm sơn ở thằng sao free đơn giản vì tôi đẹp trai quá rồi cần gì phải trang điểm nữa anh biết giải thưởng chung kết thế giới 2019 là nhiều không ủi bạn hỏi tôi toàn những cái câu va vớ vẩn cái giải thưởng đấy nó còn tùy thuộc vào cái bán skin nữa người ta mà ăn nên làm ra thì người ta để giải thưởng nhiều người ta ăn nên làm ra không ăn nên làm ra thì người ta để giải thưởng ít bây giờ mà các ông cứ tôi nói thế này nói vui thôi các ông nghĩ mà xem bây giờ cứ bán skin là các ông mua có phải là nhà phát hành có có có có có có cái cơ hội kiếm tiền tốt hơn đúng không mà khi họ đã kiếm tiền tốt hơn rồi thì giải giải thưởng sẽ cao hơn là cái chắc chắn rồi một chú xe du á lợn bát tiền Mẹ lại gặp assassin hãm lìn thế Cái tầm này là chưa phệt được cái bọn assassin này mù la đéo kịp mù la luôn tập này gặp assassin là toang rồi không không không bào chữa gì được cả thực ra tôi thực ra là tôi để một không tám không rồi đấy ăn đi ăn đi tôi tôi nó hơi hơi bị xanh một tí thôi nhưng ăn vẫn ngon thề ăn vẫn ngon nó hơi cứng chuối hơi cứng một tí cứng mới ngon đúng không vời thích cứng là tốt rồi tôi cũng không thích những cái gì nó nhũn nhẽo quá ui rồi ôi vừa cứng vừa to đúng gu nó lại ăn vào dòng đúng gu Nhớ ngày nào An còn nói Zerot 100% ở lại DBL Vậy mà tuần sau anh đánh cho gam rồi <laughs> Cuộc sống mà biết làm sao được tôi đang sợ thua cái bọn chó này này sợ hey hey hey hey, hey. đừng thua nha đéo vui đâu bắn chậm thế no bullshit quỷ kiếm đắc tin cái gì cơ ạ tôi đang cố làm hòa với vợ đây các bạn ạ thôi bây giờ tập trung vào chơi game thôi không không nói những cái chuyện linh tinh nữa mày bắn tao mà tao biết bắn lại à đầu tư như vậy mà vẫn trên đụ à ghệ em chứ em buồn cười thật chứ up my A cấp đi thanh niên này có vẻ nhiều đồ này mẹ chưa gì đã có element element để kẹp với assassin à nó đánh có hai con assassin à dị hợm đấy nhở nó thiếu con kinred nữa à? ok ba đất ba có hấp dẫn không các khỏe vãi lìn lại hỏi hấp dẫn không à có một điều như thế này anh em cần phải biết và anh em nào mà biết rồi thì tôi nhắc để anh em cần phải nhớ đấy là con elite của bộ demon sang phiên bản 9.14 thì nó sẽ là một con một tiền người ta đang cố gắng búp cho con elite bởi vì tỷ lệ chơi elite bây giờ nó thấp quá mặc dù con elite là một con cũng không phải đến nỗi tệ tôi đánh giá là không đến nỗi tệ mà anh em lại ghẻ lạnh nó nhiều quá thật sự mà nói là anh em ghẻ lạnh nó hơi nhiều Varus 3 bắn một cái chết năm thằng chứ còn gì nữa. Các bạn nhìn đam thì biết đây này. 800 đam mà các ông cầm thêm mũ thì có phải nó lên thành 1200 đam mà mũ là cái gì nhở? Mũ là tăng 50% spell đam đúng không nhở? Hình như thế tôi nhớ không rõ lắm vì chỉ nhớ của tôi kém lắm. Thì các bạn cứ hình dung một 800 đam mà thêm 50% của spell đam thì nó phải là 1200 đam phép, 1200 đam phép. Kinh vãi clean. Nó là một thứ kinh tởm, siêu kinh tởm Tôi không hề ít chơi Elite nha Các ông đừng có nhầm Tôi chơi Elite hơi nhiều Ôi Trời ơi Nên mày con Brand này ngon quá Trời ơi bố mày Tôi đang cần con Brand Ui lại cái Demon này Trời ơi Toàn Nhìn mẹ toàn đồ ngon Thằng chó này có cái con con darkin ạ Xong rồi tôi về tôi bắt một tôi tôi tôi tôi, tôi cho cái darkin ấy vào một con bất kỳ để nó có thêm demon lại trừ mana cho tôi. Đùa cay thế. Không biết lấy cái gì Ở nhà có một cái dao áo trong bạc rồi Thì chắc là về vứt thành cái phong kiếm vậy Đành dùng phong kiếm chơi chơi Đồ ngon quá đi mẹ Ước gì mình ít máu để được đi chợ Man Đây rồi bốc lên bây giờ làm sao mà áp được con này hai này áp được con này hai vứt vào là có thêm bộ ma này là ngon này khỏe lắm rồi bốn cung thủ bắt đầu khỏe lắm rồi ăn đi em ăn lút cán đấy rẻ không em mua 20.000 cứ cầm cả mẹ quả cả nải xong rồi ăn thừa thì mang về cho anh là được ngon mà ui chuối của anh thì lúc nào chẳng ngon lúc nào cũng to dài không đen mà lại cong xui ui nó đáp ứng mẹ nó đáp ứng mọi nhu cầu về một quả chuối quả, quả chuối đẹp mua chó gát đi á tôi không có nhu cầu lắm tôi có ý tưởng là cho con khác rồi lên level nữa tôi vứt con này bà này con nidali tôi sẽ vứt con nidali tôi sẽ vứt thì tôi đang chưa biết vứt con gì đi để, để thay nidali à... cảm ơn tuấn cường tặng sao nha bất tử bất tử đấy thằng này này thằng chó vừa lại lấy, lấy cái Darkin của mình mình mới có cái Darkin này thì có phải là tôi biến được thành tôi sẽ chơi bốn bốn con bốn con ờ, bốn con uh, demon không Lissandra Feel mới Leona không? tôi chả hiểu các ông nhìn vào cái đội hình này của tôi các ông lại xu tôi đánh bờ um đánh bờ ra um mày làm cái gì thêm là con băng tộc làm cái gì đâu kêu bất tử à nhưng mà vấn đề là kêu bất tử vào cái đội hình này nó bị lạc quẻ nó bị lạc quẻ anh em hiểu không thế nào là lạc quẻ không con con con con con kêu vào là lấy được cái gì nhỉ hiệp sĩ à lấy hiệp sĩ à không ấn tượng lắm bình thường không ấn tượng lắm được Đồ đạc cũng không đến nỗi tệ hmm. Hmm, khó nghĩ nhè, Cái dàn trước này hơi yếu này Ván này không đánh ca thớt được Ca thớt vào rất là ngớ ngẩn Cực kỳ ngớ ngẩn Tôi phải khóa cái tên này lại Tôi buộc phải khóa cái tên này lại sờ quên ai chà chà chà chà chà chà sờ quên sờ quên sờ quên hai ác quỷ thôi bỏ bỏ bỏ đánh hai cc cho nó mạnh đánh hai cc hay con nên vứt thêm vào demon vào không nhở tôi nhìn con bred này vào bán này có nên đánh hai băng quốc hai hiệp sĩ hai ác quỷ căn bản là đánh bốn cung thủ đã quá khỏe rồi ôi bỏ bren đi đây rồi một con nhiều brand thế thì tự dưng con hàng là một công hiến anh em ạ à má đấy lại brand này nhưng ván này mình không đánh brand <laughs> hay cho brand vào thì vứt cho gát đi à ừ, lại canon này đấy đủ bộ element rồi đấy nhưng ván này không nhất thiết là phải đánh element thôi xong gặp assassin thì toang toang sâu rồi cái bộ cung thủ này gặp assassin rất khó đánh cực kỳ khó đánh bị counter đấy bị counter cực chặt luôn đấy chém gần như là cái bộ cung thủ này gặp assassin thì không có cách chống đỡ rất khó để xếp chó gạt này Fuck. Thì cơ bản là định lấy con cho gát nhưng mà thôi, nó lấy mất rồi thì phải chịu. Nhớ nhá, cung thủ rất là sợ assassin, rất sợ. I bring the Mày thế con Kinvẹt đã bật bất tử kịp Không thì cũng toang May mà bật bất tử kịp Đang nghiên cứu, đang nghiên cứu hmm. Chó gạt ván này ván này tôi nhìn là tôi biết không nhất được tôi không nhất được nhiều assassin quá thì phải đến hai thằng chơi assassin này làm sao mà tôi thở được này toàn assassin đấy hiểu thở kiểu gì còn kin red này phải bung bung bung bung ra được này phải bung một cái chiêu bất tử ra thì chơi được uhm, thật sự khó ỉa đấy nha khó đánh đấy ăn thua lắm uhm. vấn đề là tôi đánh tôi xếp đội hình sang bên trái thì bọn nó lại đổi đội hình sang bên phải nó sẽ dễ hơn tôi bởi vì nó là assassin nó đổi nhanh hơn là cái bộ này thế nên là cũng rất là khó kiểu gì bọn nó cũng đổi lại thôi cái tầm này bọn nó biết chơi hết rồi tầm này end game rồi đấy lắp nốt rồi tầm này endgame này này assassin này một hai ba thằng này cũng assassin thằng này cũng assassin tầm này chỉ có hy vọng xếp bên dưới này dày một tí đây xếp thế này thì không sợ này xếp bên này thì còn thở được này Tức là đánh với assassin thì nó chỉ nó giao so xếp cờ thôi nên là thường thì thằng assassin mà nó đánh cẩn thận ý thường một thằng assassin đánh cẩn thận thì bao giờ nó cũng check cờ đối phương và nó sẽ cố gắng xếp để counter nhưng mà để xem hai bố trẻ này có tự giết nhau để cho tôi nhất không tôi cũng chỉ mong là hai nó tự giết nhau thì tôi mới nhất được chứ không thì tôi không thể nhất được thẳng thắn mà nói là như thế now. None can hide. Though many try. Đấy, nó xếp lại rồi này thấy không? Tôi còn 3 giây tôi không xếp kịp bên này, nó xếp lại rồi này, nó xếp sang bên này rồi này. Không xếp kịp. Mày thế, gặp thằng mày quá, gặp thằng này thì chơi được. Gặp thằng này thì may ra còn thở được. May ra còn thở được. Lên trời mẹ giết con pai đi giết con pai đi nhưng mà mẹ gặp con anivia thì em thở được con avi con anivia cái vùng lạnh giá của nó làm chậm nó có tốc rào làm chậm tốc độ bắn mẹ khó chịu vãi lìn giời ơi nếu kịp đến ba không biết còn được chơi không chắc là còn được chơi thằng này thì ăn được thằng này chỉ cần xếp đúng là ăn được nó sợ là sợ cái thằng anivia ba à, anivia hai kìa đấy sợ mỗi thằng anivia thôi chứ thằng này thì không sợ thằng này chỉ cần xếp đúng bên của nó là ăn tiền đấy ba rồi này chưa trận này không top một được chờ hai con con hĩ này giết nhau thôi mà khó quá xa nước mắt sẽ phải lấy nước mắt thì cho con kin rẹt đi cho con kin rẹt nó nó nó bung được cái bất tử sớm tí nào hay tí đấy thế biết kịp bung không hoặc là cho mẹ cái đống gây cc lấy cái nước mắt để cho cái bọn gây cc con nào hay con đấy cho con nào bây giờ này sợ nhất là nó xếp lại đội hình thôi là thì à, thì là khắm lắm luôn thấy không thấy không gần hết giờ nó xếp lại tôi đéo làm gì được vấn đề là như vậy nó chỉ cần nó nó chỉ cần thay hai con đội hình của nó chỉ cần thay hai con còn tôi phải thay hết cả chín con nên là, nên là rất là khó rất là khó ỉa là như thế nhưng mà vẫn đỡ được vẫn đỡ được vẫn đẹp được vẫn đẹp được cho hai thằng này giết nhau thôi ít về hai thằng vẫn chưa chết này <laughs> có người xui tôi bán a chốc ba để lấy con Morgana một ạ được cái chi nhở đây bắn chết con chim luôn là đẹp luôn này phải làm đấy con chim chết thẳng luôn hay thế phạt tôm nhưng vấn đề là vấn đề là con cho gát thì đéo được tung cc hơi căng ờ thở được thở được thở được thở được thở được thở được thở được giết con thở được không bắn xuyên ui <laughs> con lại thua kìa cày vãi lịt ui tiếc quá thì mấy trận đấu này kéo dài ui đại bác này ái chà chà chà nó lại là một cái gì đấy khá là gì và lại lò căng quá bạn này căng quá cái gì thằng cường nói cái gì mày nói cái gì hả cường <laughs> xạ thủ thì nên tanh con gì mạnh bạn câu hỏi của bạn bị <laughs> mồ quá tôi không trả lời nổi đại ba có liên thanh mẹ dồn hết tình thương cho kin rẹt kiểu gì nó cũng xếp sang bên kia cho mà thằng này này đấy thằng này kiểu gì cũng xếp sang bên kia cho mình xem vấn đề là nó xếp để chống mình nó xếp chống thằng kia thôi tầm này chả muốn rôn nữa bởi vì sao bởi vì rôn rất mất thời gian mình không xếp lại được chúng nó này chết luôn con chim băng này chết luôn chim băng này Trời thì tôi biết mà tôi chả đẻ ra mấy con chim băng nhưng vấn đề ăn được không như này hơi căng cái nè nhiều đam lắm căng quá nhở ăn được ăn được ăn được kenen giết kenen tuổi lin chết không ui ông chết kìa ui căng quá nhở hai tình hình tình hình là tôi sẽ găm tôi phải tách đội hình ra để tôi thu hút cái bọn assassin này mới được vứt mẹ mua đôi cây dơ ra đây này cho nó hút bớt assassin đấy bọn nó xếp lại ai bọn nó xếp kiểu counter ngay ôi nó lốc lốc khéo thế Hất tung, hay quá, địch mẹ con Pai đứng im luôn. Hay quá, hay quá, hay quá. Đép được rồi, đép được rồi, đép được rồi, đép được rồi, đép được rồi. Để con Anivia này khắm thế nhở đuổi lìn. Nào thì rút cục là thằng nào còn sống nào. năm mươi hai tiền mẹ thằng này tôi lại chính là thằng này là thằng tôi sợ hơn này có anivia hai mới là cái con mất dậy này con khốn nạn này ôi nó có blitz địt mẹ tôi chết rồi chó chết thật à nhưng mà kể ra cũng được nha không sao đâu nha ơ ờ, blitz bị lốc chết con mẹ mày đi ít nhất là bố mày còn được bắn vài phát trước khi bố mày bị kéo ờ ờ rồi thì làm sao ừ bắn đi em bắn đi em đúng rồi lại thành hay lại thành hay ừ ui chơi được không chơi được không ôi thua rồi thì cái phút cuối nó vứt con blitz vào đéo để ý được cay vách cả lìn ui 42 tiền không đủ lên cấp ở đấy ở đấy lên cấp là 50 tiền 52 tiền mới đủ lên cấp 42 làm sao mà đủ Ôi cày thế suýt chút nữa được lên đỉnh thì mẹ Cái gì đấy Nhìn chung trải nghiệm Liên minh huyền thoại của tôi trong tuần là rất thú vị À, à thú vị thú vị Đồng ý mạnh đi ok